chào à, tất cả anh em Đấy thì à, đầu xuân năm mới thì đi chơi thì à, làm tí để đánh bài liêng mà thì cũng được tí ti đấy được bao nhiêu tiền chắc chỗ này được hơn chục đấy thì anh liêng đầu xuân như thế là lộc lá rồi thì hôm nay tôi cũng sẽ giới thiệu cho anh em cái cái cái ờ, cái cái bộ sản phẩm mà giúp tôi đi đánh bài bịp nó giúp tôi ờ, chiến thắng được bao nhiêu đấy thì ờ, cũng vào để nói luôn cái bộ sản phẩm này đây, cái, đây là cái ví đổi bài vâng còn đây là tôi sẽ lấy bộ bài và để um, thử cho anh em thì uh, trước khi anh em đi uh, đến những cái uh, ờ, suối cờ bạc hay là anh em đi đánh cờ bạc thì anh em uh, chỉ cần cầm cái ví này thôi Đây, cái ví này coi như là cũng là như cái ví mà mình được tiền bình thường mình cầm đi mình uh, trước khi mình đánh uh, đánh bài hay đánh bạc thì mình để mình để đây, đây là đây là cái cái chỗ mà mình để đổi bài đây. ví là hoàn toàn dùng được anh nhé đây tôi có đây tôi đánh là tôi chỉ cầm bao nhiêu tiền thôi đó Bây giờ tôi được bao nhiêu Thế thì um, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh cho anh em cái cách uh, đánh cờ bạc bịp cách uh, cách đánh bờ cờ bạc bịp này cách uh, Đấy, cách đánh à, bài bịp mới nhất hiện nay nhá Đấy thì à, cũng à, cách đánh như thế này tôi vừa đi du xuân về được được 15 triệu rồi đấy bài liêng này anh em nhé đánh bài liêng này bài ba cây này đó. đó là những cái bài mà mình có thể mình đổi được Đây, trước khi vào trước khi vào đánh cơ bạc anh em à, để đây coi như là cái ví của mình và cái bài của mình thì uh, vào chơi anh em cứ bình thường thôi khi uh, vào là chúng ta cũng chưa có một con nào ở trong này cả tại vì là khi chúng ta muốn đổi bài chúng ta phải để một con ở trong này Đó. thì bây giờ tôi sẽ để tạo con 10 đi nhé à có một con rồi con em ở quê Đây có 10 trong này rồi đó thì bây giờ chia này tôi chia bài liêng bốn bài vừa nãy cất con 10 bây giờ nước cái này đổi cũng không làm gì cả đó con 10 cái này cũng không làm gì 10 con này thay con 7 thôi 10. ví dụ là đổi con này thành 8 nước thì nó vẫn là 8 nước đổi 7 nước ba nước đổi 7 nước đó cách thức thì anh em ờ, rất có nhiều anh em có nhiều kiểu đổi bài khác nhau thì anh em ờ, tiện tay như thế nào thì anh em đổi như thế thuận tay mình là được còn ờ, tôi thì tôi đổi kiểu của tôi thì ờ, cũng ờ, giới thiệu luôn cho anh em Đấy, kiểu đồ thì ờ, vào thì anh em cứ hút như này thôi như này đây nhá bài đây thì mình nhớ cái vị trí của con mình thôi mình muốn đổi con 6 đúng không đổi 6 thành con 10 thì đây mình vuốt đây thôi vuốt này đây con 6 đây đúng không đấy, 6 đây thì mình mình cứ vuốt là sao đấy xuống đây này Đấy, như thế là đã đổi được rồi rất là đơn giản anh em ờ, đi đánh cờ bạc thì anh em cứ nhìn là ờ, đối phương dù ờ, đối phương đang chăm chú nặng bài chẳng hạn thì mình có thể mình ra tay luôn thế bên em mình đổi con sáu đổi sáu bây giờ mình sẽ đổi thành tám nước đó thì cách thức thì nó rất là đơn giản như này hoặc là như thế này mình muốn đổi con bốn đúng không đây. rất đơn giản đấy như này thôi rồi mình che tay vào đây đây tôi làm chậm nhá đây, đây. đấy để nó sẽ đổi bài đẩy bài ra đúng không thì nhanh hay chậm thì do anh em thôi anh em uh, luyện thì nó sẽ nhanh cách thức là như thế cách đánh uh, cờ bạc bịp mới nhất Đấy thì uh, tôi sẽ giới thiệu về cái bộ sản phẩm vì đánh bài này cái ví đánh bài này ngoài ví đánh bài ta có thể là có cả quần đổi bài áo đổi bài điện thoại đổi bài nữa Đó, điện thoại iPhone 7 luôn thì cái ờ, cái bộ sản phẩm này nó hiện tại bây giờ nó đang đắt hơn so với những cái ví đổi bài cũ